Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thông Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm Trân Thành tỉnh Bình Phước Rồi đây là khu vực mà lô đất mà mình muốn review ngày hôm nay Và trên tay mình đang cầm quyển số này cả nhà À là lát mình đang đi trên à, à, con đường đó mà mình à, lại lô đất Và đây à, hiện tại con đường này là con đường bê tông Nói từ à, quốc lộ 13 đi vào từ quốc lộ 13 đi vào lô đất thì nó chỉ cách tầm khoảng là 100 m. Rất là gần, rất là gần. Và cái nhà Thái đây, hiện tại ở đây, nhà rất là nhiều nha. Nhà rất là nhiều. Và nhà đang được xây đây, những cái nhà Thái đây đang được xây dựng khá là nhiều. À, trưa nắng à, à rất nhiều người nói là làm bất động sản à, sướng lắm, giàu lắm. Nhưng mà chưa à, không biết là à, có ai biết được cái cảnh là trưa nắng phải đi video như thế này không? Có một số bạn phải trưa nắng phải đi à, đóng cọc đóng cọc nha cả nhà làm món sáng sướng lắm <laughs> sướng quá sướng luôn ok nó vui rồi thôi à, hôm nay mình sẽ review cái lô đất có tổng diện tích là 5 nhân cho 42 và ở đây có hai lô liền cờ thì nó sẽ rơi vào diện tích là 10 nhân cho 42 là 420 mét nha cả nhà diện tích có thể lớn hơn nhưng mà mình làm tròn là 420 mét này nó có trên số này à, để mình coi số luôn mình mình báo luôn mỗi lô là 229,5 tức là 230 m mà hai lô thì nó sẽ rơi vào là à, nhân lên là 460 m đây đây cái nhà này các thay thấy không nhà được xây này nhà được xây dựng khá khá là nhiều này à. rồi đi, đi, đi vô đây mát rồi cả nhà ơi vào trong này mát rồi đây là cảm giác à, của một uh, người kinh doanh bất động sản à, xe bất động sản nha trưa nắng cũng phải đi vay đó à, nhiều bạn nói là làm bất động sản là giàu lắm à, sướng lắm nhưng mà đâu có thấy cái cảnh mà trưa nắng phải đi video như thế này đúng không ạ rồi hiện tại đây mình đang đi uh, tới chỗ này video cái lô đất này của mình và đây là hai người đẹp đi chung với mình đây à, hai người đẹp này hai người đẹp này không biết làm gì đứng đây à nhà thái không rồi đây nhà thái đây từ vị trí này mà đi ra quốc lộ 13 đây đây cái nhà thái này. đây quốc lộ 13 phía trước đây đó mình đang đi lui này đây đây từ đây vào lộ quốc lộ 13 chỉ tầm là 100m thôi từ vị trí đất rồi cái nhà thái nha đây mình quay là một lần nữa quốc lộ 13 đang ở phía trước đây đó rồi bây giờ mình sẽ lại lô đất của mình lô đất của mình thì sẽ nằm ở vị trí này nha cả nhà đây tính từ cái, cái trụ điện này đây, cái nhà thấy cái trụ điện đó tính từ cây trụ điện trụ điện này này đó cái nhà thấy ạ rồi để thẳng vào đây thẳng vào cây trụ điện bên bên bên này rồi nhà thấy đó là mỗi lô đất của mình nằm trong khoảng này nha 10 mét 10 nhân cho 42 mỗi lô là 230 mét vuông hai lô là 460 mét vuông thổ cư 100 mét vuông mỗi lô nha hai lô là 200 mét vuông rồi cái nhà xem thấy hay á thì hãy cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh và mọi thông tin chi tiết của lô đất thì à, gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, xin cảm ơn và mình à, sẽ quay nhiều cái video cũng như là quay chi, chi tiết của cái lô đất này để cho cả nhà cùng xem mình sẽ quay chi tiết nha nhiều video và mình sẽ làm series video uh, lô đất này luôn à, lô đất này mình chính chủ à sorry giáp chủ chủ uh, bàn giao lại cho mình rồi xin chào và hẹn gặp cả nhà video sau nha